Hello, chào các bạn. Thì các chế phụ nữ vì nhiều lý do khác nhau, chủ như quả trình sinh đẻ, cơ đìa, tuổi tác hay do quả trình quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến cái miếng âm đạo nó khô ráp những lúc mà làm tình mang lại sự khó chịu cho cả hai bên thì trong ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn nam một cái biện pháp một cái bí quyết để giúp cho người nam giới những lúc mà làm tình với người phụ nữ sẽ mang lại sự trơn tru sự thoải mái nhất nha các bạn tăng thêm sự hứng phấn khoái cảm dễ dàng lên đỉnh cho cả nam và nữ các bạn ạ à thì trên tay của mình là dòng sản phẩm gel bôi trơn gia tăng hưng phấn là một trong sản phẩm đến từ Durex đây các bạn ạ à, hàng Durex cao cấp nha các bạn một trái như vậy sẽ có trọng lượng là 150g đây các bạn có thể sử dụng rất là lâu tầm hai tháng bạn ạ đó là cho những hồ gia đình có này tình dục nhiều lần Đấy hàng của mình nha các bạn mất đến duyệt đây đây hàng sử dụng của nó tháng 10 năm 2022 Thế đối với những cái anh trang nào mà thường xuyên quan hệ tình dục á, những cái chị em phụ nữ nào mà làm tình nhiều thì khi bạn sử dụng dòng sản phẩm game voucher gia tăng hưng phấn đu rệt này thì nó sẽ đóng cái vai trò giống như cái chất sinh lý giúp cái quá trình quan hệ của mình nó thoải mái hơn, sung sướng hơn, dễ dàng lên đỉnh các bạn tránh đi sự khô ráp và đặc biệt là những cái chị em phụ nữ những cái trang trái mà sử dụng các dòng sản phẩm về sạch tối đối với tình dục thì càng nên sử dụng dòng sản phẩm game voucher đu rệt đây khi các bạn sử dụng á, thì các bạn chỉ lại một cái lượng ghép vừa đủ các bạn bố lên cái phần dương vật của mình còn một ít á, thì các bạn trên tay á, thì các bạn bố lên cái mẹ bấm đào rồi sau đó các bạn có thể quan hệ nếu các bạn thể đặt vẫn con khô quá thì các bạn có thể lại thêm ghéo và ngược lại nếu các bạn thể nó nhiều quá thì lên sóng mình sẽ giảm đi nha các bạn rất là đơn giản và dễ dàng đây thì ngoài chế dòng sản phẩm ghé bối trên gia tăng hương phấn tuổi rệt này, bên mình còn đang cung cấp một số loại sản phẩm giống như trái xịt chống xuất tinh sớm, Nuvi Max để giúp cho người đàn ông có một cái thời gian làm tinh trên 30 phút, hay là các dòng sản phẩm thuộc cương dương giúp điều trị liệt dương, loạn cương dương, vân vân. Ghé 8 năm to dương vật các bạn Thế những anh trang những cái quý cô nam mà đang quan tâm tới các dòng sản phẩm vệ sinh lý, đối với tình dục, sẽ tối thể liên lạc với số điện thoại 0936 722 234 để được tư vấn thêm. Bên mình thì sẽ giáo hàng toàn quốc, đồng với hàng trình đảo nên các bạn hãy cứ yên tâm. Các bạn cũng có thể kiểm tra hàng từ khi trả tiền nha các bạn. Nếu đúng hàng thì các bạn nhận, nếu mà sai thì thôi, không mất bất kỳ chi phí nào. Còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau.